dạ rất tuyệt rồi bao nhiêu trong số các anh chị là mong muốn đọc vị được tính cách người khác trong vòng 10 giây đầu tiên thì comment xuống bên dưới là số 1 đi ạ à. dạ bao nhiêu trong số các anh chị muốn thấu hiểu bản thân biết mình điểm mạnh ở đâu điểm yếu ở đâu để cải thiện bản thân mình thì comment xuống bên dưới là số 2 đi ạ à. các anh chị chúng ta đã thấy slide rồi đúng không ạ à? dạ rồi chào mừng các anh chị đã đến với chương trình là DISC thấu hiểu tính cách ha thì tại sao chúng ta lại tham gia vào chương trình này các anh chị thứ nhất thứ nhất là sao lợi ích thứ nhất chúng ta có thể là đọc vị được tính cách của người khác trong vòng 10 giây đầu tiên khi mà chúng ta giao tiếp với họ để làm sao các anh chị để chúng ta có thể giao tiếp một cách hiệu quả thứ hai là chúng ta sẽ hiểu rõ được bản thân mình có những ưu điểm gì có những khuyết điểm gì để làm sao các anh chị chúng ta hoàn thiện bản thân mình hơn mình phát triển được cái tính cách của mình và cái lợi ích thứ ba thứ tư là thấu hiểu đồng cảm và hòa hợp với nhân viên với con cái với vợ và chồng của chúng ta để từ đó chúng ta có thể là đắc nhân tâm lợi ích thứ năm là chúng ta có thể dùng cái thương thước đo DISC để đánh giá được nhân viên của chúng ta hoặc bạn bè của chúng ta rồi đối với nhân viên thì chúng ta sẽ phân quyền giao việc cho những cái người nào tính cách nào thì phù hợp với công việc đó ví dụ như là những người tính cách ai thì chúng ta không thể nào giao con số cho họ được không thể giao kế hoạch cho họ được nhưng đối với những người tính cách si thì chúng ta là sao lại không thể giao những công việc đi giao tế đi bán hàng cho họ được họ rất yếu về cái mạng giao tiếp rồi thông qua DSC này chúng ta còn có thể biết cách làm sao phục vụ và bán hàng cho những nhóm khách hàng nào ví dụ như nhóm tính cách đi thì cần nhanh và hiệu quả còn nhóm tính cách ai thì cần vui vẻ tương tác nhóm đến cấp S thì cho họ sự đồng cảm còn đối với nhóm những khách hàng C thì cần chứng minh cho họ thấy cái tính logic tại sao họ phải mua cái món hàng đó và chúng ta có thể ứng dụng việc này trong việc nuôi dạy con cái nha anh chị con cái của chúng ta biết tính cách là gì điểm mạnh là điểm yếu là gì để chúng ta có điều hướng hỗ trợ cho con phát triển một cách tốt hơn